Hello, hello everyone. Welcome to my channel. Wow, nhiều quá. Wow, mất nhiều quá. Wow. ô phát này nhân năm này nhân năm là nhiều lắm này ôi rồi ôi trời cộng 15 cộng 40 yeah ôi trời ôi trời ôi nhầm rồi nhầm rồi trời ơi nhân nằm Wow uh, Nhảy Nhảy nào Ui giời 144 Hay quá Wow Ui, họ mạnh quá Ui giời, không được rồi Ố, oh, chết rồi Lỗi rồi Hơi nỗi rồi thua lỗi quá hai wow cao quá Woohoo! Úi giời Ồ thế mà không lên được nhỉ Ồ, cao quá Tuyệt vời Ơ, ờ, có con chó kìa ôi giời thế mà không lên được nhỉ tiếc quá ôi họ chết rồi tiên mất một một một một, một, một. đấy ở đấy nè là thua rồi Ôi giời thua rồi Onom hết chết rồi nãy nha nãy nha nãy nha nãy nào nãy nào Uh, nguy hiểm Uh, nguy hiểm Ôi trời ơi Khó nhỉ, khó thắng nhỉ biết là không ăn đồng hồ là thua rồi trời không ăn đồng hồ là thua rồi Ôi giời ơi Anh ngô trời ơi Khó quá, khó quá ok cái trò này là phải nhớ phải ăn đồng hồ không là thua ô nhảy muộn thế hả ui nhảy muộn quá Nhảy nào Nhảy Ok Ăn đồng hồ trời Không ăn đồng hồ thua thôi Ui trời ơi Quá khó luôn o lampeamos. nào Ô lại nắm chân tiếp này Wow đẹp quá Ồ làm 500, ôi trời ơi Mất làm 500 rồi Ồ cao lớn này Ồ Quên không để ý đi vệ sinh nào 你等啊。 <laughs> Gần đủ 100 rồi nha 100% vui vẻ là được Ok Ok rồi Đi vệ sinh đi Ui chối quá chối quá Đi ngủ nha Cô đều nhỉ Đi ngủ đi nha Thế nào 跟我跟我。跟我

chơi trò này cũng khá là hay này Trời sao có trừ hết vậy Ôi rồi Thế này thì sao thắng được